ok bắt đầu karaoke ngày hôm nay thôi chứ mà anh em là con The Sim 4 hồi nãy đáng lẽ là là like đúng giờ rồi do con ờ, game hồi nãy nó bị lỗi con Resident Evil 8 chắc tôi phải ngày mai phải lên ờ, nghiên cứu fix lỗi đó không là coi như là con game nó không coi được luôn tính là mình giết được hai con chùm rồi mà không làm được cũng ghê chứ ờ, tôi sẽ cập nhật thêm vài con game nó kinh dị nữa game thôi anh em kiểu mà hôm nay mà làm đỡ rồi chán ghê kiểu mà nó nó xui nó xui tới như hôm qua tôi vừa vừa vô tôi vừa nói ha hôm qua thì chích ngừa tối sốt tối mệt cho người á cái tôi không có live stream được xong rồi tới sáng hôm nay sáng nay thì kiểu mà tôi ăn tôi bị đau bụng rồi tối nay thì lại hư cái con game đó nữa chắc là hôm nay mình sẽ ờ, từ từ sẽ không cho tôi bấm à đây chắc là phải chỉ vô lại vợ chồng này thôi gán làm kiếm tiền để uh, mua cái nhà kế bên gắng tập trung coi á để biết cái cốt truyện của con game này như thế nào coi nó đỡ buồn ngủ hơn nha thì sao nó bị lỗi máy tính anh do anh chắc, chắc anh cài game á hoặc là anh xóa lộn một cái file nào đó rồi chắc vậy nè coi nhà kế bên sẽ bá lửa nè <laughs> cái nhà hồi bữa tôi xây villa đồ nó mục tiêu của mình là sẽ chuyển qua cái nhà bên đó chắc ừ, cộng tổng tài sản tôi chắc cũng được khoảng cỡ 50 ừ, ngàn là cao nhất nên giờ phải gán kiếm tiền thôi nói chung nhà này cũng cũng đẹp lắm rồi chứ không không tại đâu bà vợ đi làm rồi đi làm mục tiêu của mình là sẽ giờ là công việc của mình nó full này. một tuần mình chỉ có làm có 3 ngày thôi nên, nên ờ, mình tranh thủ luyện mấy cái cây skill nó hơi cao chút xíu như cây body nè hoặc là cây uh, guitar nè tăng những cái đó nó uh, full chút xíu ủa cái cây guitar của tôi đâu rồi à đây chắc gán tập cho nó full full cái đó hôm nay cũng trễ rồi chắc làm ca một này thôi nghỉ luôn chán ghê Ghi cần anh nói lại mấy cái ờ, cốt truyện của con này không? Em sẽ cố ừ. nên là để nói lại câu chuyện do có nghĩa con này á, là nó nó thuộc cái dạng là một trò game nó giả lập giả lập là sao giả lập là nó sẽ giống như cuộc sống của mình nó không có là nó không có kiểu mà fantasy không có kiểu mà thần thoại gì hết nó chỉ là cuộc sống của mình thôi ví dụ như giả lập à, đua xe đó hoặc là giả lập à, điều khiển robot hay là giả lập à, xây dựng nhà cửa thì con này nó là một dạng game giả lập thì nó giả lập cái gì nó giả lập cuộc sống của mình thì mình trong game nè mình trong game của thằng này hoặc là nhỏ này có là mình giả lập một cái gia đình đó thì uh, nhiệm vụ của mình là kiếm tiền xây nhà xây cửa nó lấy chồng lấy vợ có con thì bây giờ anh chơi là anh đang chơi theo kiểu mà hai vợ chồng nè khi mà mình chơi thêm dạy dạy tập nữa hai vợ chồng này già rồi đó sinh con để cái nữa xong già chết đi là bắt đầu mình điều khiển thằng con là nhỏ đó nhỏ nhỏ nhỏ con gái ví dụ vậy là mình phải đi kiếm người yêu rồi nha và lấy chồng lấy vợ nó y chang như bình thường nhưng mà qua mỗi đời mình sẽ có tiền để mình xây nhà xây cửa lên càng cái nhà mình càng càng đẹp mình có thể chuyển qua nhà khác mình ở vẫn được hoặc là mình có thể chơi một cái nhà khác luôn một cái gia đình khác luôn đó thì mục tiêu của ờ, tôi á tôi tôi bây giờ là sẽ kiếm tiền chuyển qua cái nhà bự này còn cái nhà nhỏ này á mỗi mình sẽ bán bớt đồ đi sẽ bán bớt đồ đi để mình uh, cho những con sim mới mình sẽ tạo những cái này một một cái một con người như vậy nè thì trong thành phố này người ta gọi là một con sim nha một đứa vậy là người ta gọi là sim thì một sim mới như vậy thì nó sẽ có 22 22 ngàn thôi tiền nhưng mà một căn nhà căn nhà như vậy nè nếu mà muốn thành biệt thự á, là phải 156 ngàn đó, nó nhiều như vậy đó thì giờ mình muốn nó rẻ nhất có thể là chỉ có là mua nhà cũ thôi thì mình cứ sang thôi từ kiểu hai vợ chồng này là đang ở nhà cũ nè khi mình kiếm đủ tiền rồi mình sẽ chuyển qua nhà mới thì cái nhà mình qua nhà mới rồi nhà cũ này sẽ để lại cái xác nhà lại cho những cái sim khác nó vô nó ở cứ vậy mà mình phát triển lên nguyên một cái thành phố luôn thì mục tiêu của tôi của tôi trong cái game này nó nó vậy đó hai hào hồi à, nãy game bị lỗi hào thôi chắc Resident Evil 8 bị lỗi rồi ngày mai tôi lên nghiên cứu tôi cách uh, fix lại còn fix không được là chắc cũng xóa chơi lại từ đầu đó chơi lại thì cố gắng mình, mình tôi kiểu mình tôi chơi một mình tôi chơi cho nó tới cái đoạn mà bữa trước mình bị lỗi rồi cái nhiều trái nó kìa tôi mệt quá không có dần lại được luôn không không không không có dập được luôn sao không dập được ta rồi không cứ dập được, chán ghê nhỏ kia đốt xong nó chạy không mà, <laughs> con vợ này là chuyên gia nó là chuyên gia phá của bực mình quá quỷ này nè hai chồng này dạo nổi đâu hứa giờ chỉ có gán để con để cái này nọ qua đời sau thôi quỷ vợ này nó phá quá đó thằng chồng sống đi làm đó thằng chồng này thằng ngáo đá rồi làm đi rồi bỏ việc làm luôn à à, chưa chưa chưa tới giờ chưa tới giờ 5 giờ luôn Tại bình thường đó bình thường nó sẽ tự nó sẽ tự auto nó đi làm thôi con vợ này thì kiếm tiền không bao nhiêu phá hay cô vợ hậu đậu anh em nhớ thả tim và like này nọ nha nhiều nhiều vô vợ dở hơn em <laughs> như là như muốn làm vợ hay sao mà nó dở hơn em <laughs> đụng cái đầu trái đó đó chán cười thiên Dạ, giả của mình lên chiếc cao nhất nhưng mà mình chọn mấy cây cái đó cái mấy cây đó bị sai á thì mình vẫn bị thất nghiệp như bình thường nha giờ nó kêu mình tăng cây fitness lên ờ, cấp 8 mình đã mua được mấy cái máy này rồi thì giờ tăng nhanh thôi buổi trước mình dở ha sao mình không để dành tiền ha đầu tư chi mình để tiền đó mình qua bên căn nhà bên kia mình Ôi, ai vậy nào đây mình đâu phải chồng đâu nào vậy đó tự nhiên đứng ngoài mưa thì ngáo đá này chắc giờ bị lỗi việt hóa ừ biết tôi nghĩ gì không có thể là do ờ, tôi tải steam về á giống kêu tôi giờ tôi tải steam về để chơi con em kia thử coi tôi tải xong cái tôi kiểu mà tôi không có xài tới nó á mà nó cứ auto nó bật lên hoài tôi bật mình tôi xóa nó tôi gỡ cài đặt nó có thể là gỡ khi gỡ cài đặt vậy là nó ảnh hưởng luôn cả con Resident Evil 8 luôn do con người Resident Evil 8 làm nó có thể tương thích với thằng thằng Steam á mọi người nhớ khi coi nhớ phát ra vô lại nha nó vẫn tăng view y chang như youtube á tôi mới để ý tính là view bên này cũng không có cao mà chưa kể là tôi phải thắt ra vô lại để tôi coi comment nữa tôi like thêm cỡ một thời gian nữa cỡ hai tuần nữa coi như thế nào không được chắc tôi về lại uh, youtube á chồng làm gì lâu như vậy sắp vừa tới rồi gán lên Ôi, nó nấu cơm nữa kìa nó tao lại mày nấu một hồi trái nhà nó quậy nó quậy thằng cái gì rồi thành nó, nó nấu cái món không không cần phải chế biến không cần phải cháy u 2008 thấy việc thấy đi làm chất lượng mỗi lần đi làm cũng được 2008 lên giường thằng con ngủ rồi vệ sinh chán thì chứ nhà dưới nhà có nhà vệ sinh không đi thì đi trên này được hết lên tập tiếp anh em thấy sao thấy muốn tôi về youtube lại hay là ở đây thấy nhi ờ, ít comment ta em phải comment không thôi là em ngủ đó <laughs> em không cần nhất thiết là phải comment trong game đâu cứ nói chuyện nhắn tin bình thường coi như là em nhắn tin còn anh trả lời vậy đó ừ, nấu nửa chai nữa chán thiệt chứ vô tắm luôn tôi sẽ tua qua mấy cái đoạn này cho nó đi ăn nha ủa hình như hôm nay đi làm cái nữa cái này lên chức nữa nè tôi nghĩ cái này lên chức nữa đó cứ đi đều đi đều ta sẽ lên chức nữa đi làm thêm một đợt nữa rồi xong cho nó đi ra ngoài nó tập nó đi ra ngoài nó giao lưu văn hóa này nó chơi nó anh làm anh làm sao ấy em phải nói gì mà em phải nói gì mới được chứ <laughs> thì uh, hỏi thăm anh nè hôm nay sao đồ đó đi vệ sinh cái hay không cái toilet thông minh có nghĩa là vừa đi mà vừa được coi phim nữa nè máy chiếu 3D nè nó vừa đi vệ sinh mà được coi phim ghê <laughs> chắc tôi nâng cấp quá trong cái nhà này là mình sẽ cho nó nâng cấp nhà vệ sinh rồi đồ đạc này nọ lên thì cái giá nó vẫn vậy nhưng mà nó đỡ hư nó đỡ hư hơn mà nó nó tăng skill là uh, ờ, sửa chữa của thằng chồng nó tháo vát của thằng chồng cho nó ăn đi con vợ nó phá qua cho đi kiểu mà và chắc cho thằng chồng nấu ăn nhiều nhiều cái bỏ tủ lạnh cho nhỏ vợ nó ăn từ từ quá phá hư đồ hư đạc hết trơn à, mình có thể nâng cấp được nè cho nó nhà nó nâng hết mấy cái đồ đạt lên cho nó nó càng ngày nó càng bền mà đồ nó cũng đâu có xuống nó đâu có lên giá đâu chỉ nâng lên thôi nhà này mai mốt mình cho mấy sim ờ, mới mới vô ở ok một cái đây nâng cái thứ hai cứ nâng thôi chưa tới giờ đi làm nhà mình có đồ nào cần nâng nâng cấp nâng hết chồng phải bị giỏi chồng giỏi như vợ đầu đậu bấy nhiêu chán chán nhỏ vợ bớt phá hình như mạng bên anh hơi tào lao hay dĩ là sao lắc hả lắc hay sao giật lắc hả anh em có giật lắc không cái này tôi tu nhanh nha có giật lắc không có bị sao không anh em vậy vậy nó mới dung hòa ừ. có đâu thằng làm chết mẹ nhỏ ngồi chơi thì có chứ nó dung hòa dung hòa cái gì <laughs> khá là hay anh em muốn giờ cho tụi nó có con không tôi nghĩ từ từ đi tiền mình chưa có muốn có con là phải tiền phải nhiều lỡ mà đóng tiền học rồi này nọ kia phải có tiền chưa kể là mình phải sắm sửa đồ đại cho con nữa nó ảnh hưởng lắm. ok ơi quên nó chồng đi tắm đi ngủ cái gì bây giờ đi làm rồi đi tắm kìa trời ơi nó gồng nó gồng nó ngủ mà nó gồng rồi đã tắt của nó rồi mình sao nó không chạy đi làm càng ngáo đá đây vậy đi nó bị đơ luôn rồi không thèm đi làm luôn nó ngủ luôn rồi nó ngủ quên luôn rồi chết rồi chảy rồi kìa nó còn trong men sai rồi nó ngủ luôn rồi rồi rồi rồi xong luôn bỏ việc làm luôn rồi sung sướng quá bỏ việc làm luôn rồi. sao vậy ta xanh đơ luôn rồi kiểu nó rộng nó không chịu đi làm luôn Xíu bị đuổi tới giờ Hai chồng bị gì vậy Bỏ việc làm luôn à Không ngủ luôn Từ từ để tôi lưu nữa Lưu vô lại coi đừng nó bị lỗi game nữa nha bực mình ghê muốn coi tin nhắn là phải thắt ra vô lại cái bên em nãy nó hơi lắc hả à. mình ghê đó. một ngày đi làm tới 22,8 ngàn đô lượng mà nó bỏ bốn gì à? hai cái tám ngàn đô là khoảng cỡ ờ, sáu chừng sáu chục triệu có đánh làm rồi nè vậy là game lỗi rồi game lỗi game lỗi game lỗi gì hồi nãy em biết hai chồng nó làm gì không nhi vui nhanh thôi còn còn 2000 trễ quá 2008 còn 2000 giây nói chung là hai vợ chồng này kiếm tiền cũng nhiều lắm á một lần một ngày vậy là mình kiếm được khoảng cỡ ờ, ba uh, ngàn mấy á chơi một thời gian thôi là qua qua được qua cái uh, qua cái đợi con của nó là mình chịu qua nhà kia mày nói là vừa đi ngủ luôn à, từ từ đi nhà vệ sinh cái làm gì anh ừ. mai mốt em biết <laughs> hay là biết mà giả bộ giấu được nấu cái món nào nó nhiều nhiều chút xíu như đây nè mà nấu uh, mắc như vậy sai uh, bị kiểu bạc ti 8 phần ăn xong mình bỏ tủ lạnh cho con dở ăn từ từ ghê ghê ghê nó nó đầu nó nấu nữa kìa nó nấu nữa kìa má thì hỏi sao không cháy nó nấu nó nấu được ăn mà nó nó nấu rồi đó xong nó ra ngoài dọc tiết con quỷ này nó thua vợ thằng đậu nữa đúng chán con vợ luôn thằng chồng làm nhiêu tiền vợ phá đốt hết sau lúc đầu tôi tạo con vợ kiểu mà đẹp lắm mà mặc đồ cũng kiểu thiên thần có cánh mà. em đáng là bổn phận của vợ chồng <laughs> cái đó người ta gọi là kiểu mà hợp tổ hai người <laughs> người thấy chán con vợ không tôi tôi chán lắm nấu ăn thì đây mình sẽ nấu cái món nhiều nhiều nó nấu 8 ờ, phần luôn xong mình bỏ tủ lạnh ăn dần khổ quá mà nhưng mà tôi nhớ tôi đâu có chọn cái thằng tôi đâu có chọn ờ, có cái cái cái cái, đức tính mà đậu đậu cho con vợ đâu mình sao con vợ nó dở vậy? bỏ tôi lạnh đó, ở nó mà ai hàm ăn nè à. rồi ờ, nó lấy ờ nó lấy một phần nữa nó ăn rồi cái bà lao công hôm nay không đi qua giờ dọn nhà dọn cửa cho mình luôn con vợ đi làm này trong thời gian trong thời gian đó tôi sẽ cho chồng nó đi nâng cấp hết đồ trong nhà có tivi này nâng cấp tivi lên chú không nâng được đây nâng cấp full cái nhà tắm lên luôn full cái bồn tắm thường người đẹp thì ờ, không ờ, nấu ăn giỏi tại nó không nấu nó không nó không nấu nên nó không biết thôi á hiểu không cái gì mình mình không biết thì mình làm làm bảy lần đầu lần thứ hai lần thứ ba là kiểu gì mình cũng phải biết sơ sơ chứ anh đi nghĩa vụ vậy đó không biết luôn không biết vô làm cho biết bắt làm như đi cuốc đất không biết vô cuốc biết cuốc hồi biết rồi à. cái kiếm này nâng cấp nâng cấp được không ta không nó không cho nâng cấp này nè cái này tôi không nâng đâu tại vì ờ, từ từ đi thôi nâng luôn đi tôi ấy nâng luôn đi tôi không có ở ờ, nóng cho nâng nữa còn cái ờ, này này năm cho tôi nâng lên lầu rồi đây nhà tắm này nè nâng cấp lên hết để cho nó nó tăng cái cây kỳ cao lên với nó lâu hư mùa đông gặp ông già Noel ừ đúng rồi ông già tuyết chứ không ông già Noel nữa ông đó ông hơi uh, áo màu xanh nó chỉ cho mình nâng một cây thôi à chiều nâng nó chưa nâng hình như muốn nâng lên nữa là mình phải trời lạnh đi vệ sinh giờ là chơi play đi chơi game chơi game nó trời lạnh mà nó mặc cái cái đồ nè thấy chán ghê không đồ này đồ ngủ mà tại vì Đúng nước rồi. Ờ. ngoài nó có thêm một cái trường phái là ngủ là ngủ nu ngủ không mặc đồ nên nó có cái cái áo kiểu này nè cái tối là nó bung luôn nó đắp mền nó ngủ nghe nói là kiểu mà ngủ kiểu đó là hmm. giúp trị những cái bệnh gì đó nếu coi tôi coi trên tiktok nó nói vậy mà không biết phải vậy không không biết <laughs> mà tôi thấy người việt nam mình kiểu mà hồi xưa ông bà mình đó cũng có cũng có ngủ kiểu đó đâu cũng ngủ bình thường cũng mặc đồ quần áo bình thường thôi nhưng cũng sống cũng thọ mà Sober up. Nhi là mới hết hồn Nhi Thật à Không biết nữa coi gì Tôi coi tiktok thì tiktok nó nói vậy á Mà biết thiệt không thì không biết Hai dòng như đang à chênh cỡ nhau giải trí rồi rồi tôi cảm giác thấy nó hơi lắc rồi đó ờ hết hết lắc máy tôi tôi sợ chứ thấy cảm giác hơi lắc lắc là nghi lắm chuẩn bị trợ chứng nó tự tắt máy nói chung ờ, mấy cái tác dụng mà vừa livestream vừa chơi game này là nó cũng khá là nặng đó, chứ không nhẹ đâu máy ngon ngon chứ nhưng mà ờ, từ từ để phát triển lên nữa nên tôi cũng không dám chơi game nặng nữa tôi đang nghiên cứu chơi con uh, con gì ta con uh, đấu trường chân lý á tủ bị tủ lạnh đồ ăn bị hư rồi kìa bỏ đã bỏ tủ lạnh mà còn hư sáng này chờ cho thằng chồng nó ăn tủ lạnh bỏ gì mà hư chứ Ủa đồ ăn này còn ngon mà Sao nó hôi ta Bực mình ghê á Thằng youtube nè, thằng facebook này phải thoát ra Vô lại mới coi được comment Chứ nó không tự tự động nhảy thằng, thằng youtube Chắc mai tôi chuyển mình làm youtube lại quá Bực, bực mình Rồi Giờ chắc cho ông chồng đi chơi quá rồi rồi hôm nay được nghỉ cho nó đi chơi quá chơi kiếm tiền để cho nó lên này nè nó hơi lắc rồi nha chắc do tôi tải game này nọ vô không có xóa bớt nó bị lỗi á đi thôi à không là, là là do mình gần cái nhà này nữa nhà bự này nữa setup lại thôi được Lumion à. Cho nó nhẹ lại chút Hình như là do, do tôi tôi xóa tôi xóa bỏ cái thằng Steam á có nghĩa là trong Steam á nó có cái chỗ để lưu trữ mấy con game này luôn lưu trữ cái cái cái data khi mình chơi tới đâu á là nó sẽ lưu vô trong đó và khi tôi xóa thằng thằng thằng ờ, Steam á là nó vô tình nó xóa luôn cái data đó của tôi luôn nhưng mà được cái là cái con game này nè được sim 4 này nè là nó lưu auto vô trong trong ổ đĩa D mà con Steam á nó nằm trong ổ đĩa C nhưng mà những cái cài đặt mà nhỏ nhỏ này nè trong uh, ờ, option á thì nó nằm trong ổ C rồi nó xóa mất cái đó của tôi tôi nhớ được tôi chỉnh lô hết mà tôi nhớ cái này nè tôi chỉnh về đây nè tôi chỉnh về lô này hết luôn tôi còn nhớ mà vậy là con con Resident Evil có thể là bị xóa mất cái cái, cái dữ liệu rồi đó bữa nay thấy bình luận yếu quá ha thường thường anh em coi lại cái giờ nào là đông nhất ta chắc phải chiều đúng không chiều chiều cỡ ờ, sáu bảy giờ không nó lắc rồi nó lắc rồi tôi đã chỉnh xuống đồ quả thấp rồi đó đồ quả ăn cưa luôn anh anh em thấy không nhà nó còn giật lắc nữa trời chạy Rena hàng chi nó sao giật lắc chạy ngầm Rena đó giờ là nó mượt rồi đó hồ dưỡng lắc phải rồi tao cãi đi mấy tụi dạo này nói sao đó Bà tùm lum la đã lắc ghê ờ, anh em coi nó hơi giật là do bên tôi cũng hơi giật nha lỗi rồi cô này đẹp nè ừ. còn bill về một ngàn hai căn nhà căn nhà tiện nghi quá nó trả cái, cái tiền thuế cao quá tiền điện tiền nước hai nó kêu mình trả trong vòng 48 giờ không lại lại nó siết nợ thì cho nó đánh lên ba sao rồi đi về Trời, kiểu thằng người nói tiếng ba sao nhớ vợ về ờ quên mình trả mình trả tiền bằng điện thoại được mà đúng không trả bill bằng điện thoại được đây nè đỏ giật rồi đó đỏ giật lắc rồi đó do hồi nãy nó, nó chạy ngầm ganh nè đỏ giật rồi reset máy xong rồi cái gana nó hay chạy ngầm á tự auto bật lên chút xíu ra gana tôi tắt kiểu mình cần chơi thì nó mới hiện lên rồi đánh đàn quá trời không ai lại luôn được 7 ngàn rồi nè con số 1 ngàn gì 156 ngàn không còn xa nữa <laughs> còn 149 ngàn nữa là đủ tiền chắc tôi phải đợi cháu của thằng này tiêu tôi bây giờ là mà không có ờ, xài tiền nữa tập trung vô là kiếm tiền thôi còn đồ đạc trong nhà thì hư thì sửa rồi nâng cấp như em hiểu cốt chuyện chưa nhi em hiểu cốt chuyện này chưa Ờ, giờ giờ đó Mình không có bấm vô điện thoại được Anh em làm sao gán kéo kênh tôi lên đông đông người xem đi view thấp quá view thấp có nản lắm nếu mà view cao quá khoảng cỡ sáu bảy người là tôi làm hai k rồi cái người dạo này còn có một người hai người một người hai người khó kiểu tôi làm mấy game họp á mấy game họp là nhiều người làm rồi rồi giờ cho đi ngủ rồi nó không lên được ta nó không lên không lên ba sao nổi thôi về trả bill cái đi về nhà có lỗi rồi để ngầm hai ba cái ok nha ừ đó anh khai thác ra anh vô lại cái anh mới thấy comment của em nó làm sao đi tắm tắm kế bơi luôn juice in chim nè, Yep. Là xong ngủ luôn. Ah. chung nó tăng nó tăng nó đang happy nè cho nó cho hai đứa lâu lâu nó sinh hoạt cho nó happy giờ chưa có con để cho nó kiếm tiền nhiều nhiều đi cái cây tuổi già còn còn dài lắm lên tới người thành đạt á lúc đó mình có con là vừa giờ thoải mái đi con vợ này nó còn chưa lên được hết cái chất của nó nữa mà lên cho nó tập tập ờ, thể dục tôi nhớ là nó có cái IT nữa kìa làm nghề IT nữa ở nhà viết code nữa nhà viết code rồi về làm hacker rồi các kiểu nữa đó trong con này là hồi trước tôi nhớ tôi chơi cái mùa nào á IT nữa chắc in cái đăng story rồi lại giật rồi lại giật rồi không hiểu sao chứ con này nhẹ mà ta máy móc xíu tôi phải kiểm tra lại máy móc luôn được tôi nghĩ này phải nên tăng cái cây ờ, cây guitar lên chắc bán cái này quá mua cây khác cái này nó tập lâu quá cái này chất lượng cái này ngon nè mà mua không được ngàn ba đầu tư cho đầu tư cho sự nghiệp ngàn ba mấy shop mỏng nhiều thì có nghĩa chứ tôi bỏ mà kiểu nó sập xong rồi để đó không vô coi nó sập nhờ cái video mà video video transformer đó. transformer của tôi nó sáu mấy ngàn lượt xem đó mà nhảy video đó đó mà người ta giống như người ta tưởng kênh tôi là kênh ờ, làm về phim em hiểu không livestream á ta vô ta coi xíu thì ra, đâu phải làm gì phim đâu hôm nay sáng phải đi làm cái full rồi con kia ta full rồi dẹp full rồi tranh thủ đi xuống ngủ một xíu chạy ngủ ngoài đường luôn cô vợ nó tự nấu nữa rồi con vợ nó tự nấu ăn nữa rồi à nấu xong rồi cháy hết gia sản nhà tôi cái này mình có thể nói chuyện với nó được nè như là nếu mà mình ở mình một mình mà buồn quá mình có thể mua cái cái toilet này là khi mà buồn chán không ai nói chuyện mình có thể dùng toilet để nói chuyện Blown of Amoeba, Bruce nó lao sơ sơ sơ nó lấy 55 ngàn thiệt là biết biết kiếm tiền tủ ở đây đúng không tôi tôi tôi tức là không có sách gì để đọc hết ta à. sách để nâng nâng cấp cái cây này ờ, mua được nè mua này đọc đúng không mua ở đâu ta nay mua cái cuốn để ờ, như cái này đúng không quân một quân hai mà. cái cuốn để sửa chữa là cái này đúng không từ tôi coi thêm mấy cuốn khác rồi nấu ăn cuốn nấu ăn nè do đây là phải mua sách để đọc nha có nghĩa là mình có thể tăng những cái skill ở ngoài bằng cách đọc sách chứ không cần nhất thiết là phải phải làm mới biết đọc sách cũng biết được fishing đi câu cá tập gym lau trồng hoa làm vườn trên tụi mình cách giải bài tập về nhà như ta von 1 von 2 đây nè đây nè đây đây đây một cuốn hai cuốn cách sửa chữa nè homework về tập nhà ok mua ba cuốn đầu tư cho ông chồng nâng cấp đồ lên hết thấy tôi ghê không đồ cuốn này, đây đồ cuốn này nè cái tàu lao tàu lao ok vậy sao thấy nó không đọc nó tăng cái gì đó chơi trời xong cũng sách rồi đọc lẹ ghê ok thảo Để chơi guitar thôi Cái cây này full rồi chơi cây khác đi Xuống dưới ngủ đi Uống cà phê Sao nó không không auto nó ngủ ta Uống cà phê nó tăng được lên được xíu à cho ngủ xíu cỡ 5 giờ dậy đi làm là đẹp cây này còn một cây nữa cái phía này còn một cây nữa nó giả nó cũng sắp lên chức rồi nè giờ tăng thu, cây phía định là, là lên chức chết rồi cái thằng này chuyên gia ngủ quên trễ lương nó thấp rồi nó lương lương cao mà không lo làm bị đuổi luôn quá à. hai ngàn bảy được đang mệt mỏi đang cần kiểu nghỉ dưỡng ngày mai được ốp hai ngày nè chắc cũng vợ đi chơi quá ok chơi vũ con vợ nữa hai chồng đi chơi cho đi du lịch cho anh em biết mấy cái ờ, khung cảnh ở đây luôn à, sa mạc hả có sa mạc có gì thấy ở đây có gì đâu chơi vậy quán nước cái này là ở nhà mình nha thành phố công việc mua sắm thành phố đi mua sắm wow quán nước chỗ này là chỗ tôi hay đi rồi thành phố của ma cà rồng về nhà nhà của cái ông mà đi, đi hay đi hút máu mình chó kìa thành phố chó mèo ừ. này được nè Để ghé qua đây quá cứ từ từ ra để coi coi hết rồi chó mèo không kinh đô ánh sáng này là kiểu mà của Hollywood rồi phố lắm nhà sách này tiệm nước này. này là trên đảo đó chắc đi cái này quá resort resort resort chỗ câu cá đi đây đi đi chỗ câu cá đi lâu lâu cho nó giải trí xíu đi câu cá Thảo Nhi anh gọi lộn hoài Thảo là ai nữa à ra sa mạc ra đắp cá kìa Ơi ờ, Ủa cái khu này vậy thôi ấy hả Bị dụ rồi Rồi xong luôn Xong luôn Bị dụ rồi Cái nhà chỉ có vậy thôi nè lỡ mắt đáy mắt ỉa rồi sao à. Vô Sai lầm tôi mướn nhầm cái kỳ sọt mà bèo bọt rồi chả muốn đi qua đây phải chạy xe qua nữa nè chết luôn mướn nhầm ở nhà nghe resort rồi chỉ có ăn chơi rồi chứ không có đi ỉa đáy gì được hết trơn á mắt đáy chắc ra biển quá đốt lửa lên giải trí đi giải trí đi rồi không có giường luôn rồi luôn ví dụ như hai chồng đi hưởng từ chân một không có giường xong luôn rồi đem phai nhảy nhảy nhảy trên đống lửa nhảy trên đống lửa đùng múa lửa múa múa lửa <laughs> cháy mẹ luôn ơi thì vừa nói chuyện vừa múa lửa ông nội ơi thì nó chịu gì múa lửa à, ờ, đây rồi trời mưa rồi vô nhà thôi vô đây tu non không tu lai á này là đèn tất cả đèn vô nhà vô nhà vô nhà nấu đồ ăn vô nhà nhà trái Peace đi chơi mà gặp trời mưa nữa tôi không hiểu luôn tự nhiên chắc buổi sáng phải đợi tới sáng quá hiu tôi du lịch mà không lựa ngày nấu đồ ăn thấy gì đây hấp đất à nếu hấp đất. Aldunba, Rugi Payun, Belarga Zakuni, Samson Gorge. Dabishi Slackham. Lungy. Nonstop. Ờ, mưa đi bơi, trời mưa mày đi mày khủng mày Mày chết hay được Mẹ không chết Vadish lot tips do you man? Shavini, Woomfikshima, Wixinia, Zerguni Swarspa, Minnesota Saburano, Harmony. Jackie is on the trời mưa quá giờ chỉ có nằm đợi hết mưa thôi ăn để mình nấu rồi đỡ một chút rồi đó à nói kiểu mà người nó khó chịu này nè vô đi chơi có thằng nào nữa đây phát mưa bơi bơi bơi bơi tôi đi bơi đi bơi thay đồ bơi người cá kìa à bảy người thường kìa hai chồng đi bơi Carzini Saquineri. còn kêu cá heo nữa kìa ra nó chỉ cá heo hay chứ Rồi mình đi đi ngay trời mưa là dở rồi Ồ, bơi lên level rồi Lên level fitness tôi rồi Mưa giờ mưa Chết rồi, chết rồi Vô, vô nhà lại thôi sao xa quá até brai đi được còn gì mình phải về nữa vô không vô không thằng kia về tới nhà đó đi lẹ ghê tóc biến về -hmm. cho nó ngủ giấc đi chút xíu mình đi kiếm tiền rồi hư luôn tới thằng chồng phá, giờ ngủ luôn đi cho mau thời gian nó vô nhanh ra sửa cái giờ nó cũng tới tuổi em không cho update lên Bây giờ tôi update lên Đây lên cho nó nó, nó có thêm ờ. tiện nghi dâm dỏng chứ mình sửa giờ mình lên được cái cây sửa chữa Ê, ông gặp em ờ, à. ờ, Nói chuyện, nói chuyện mời vô Từ từ để sửa xong đó dạ. Rồi, xin quà oh. Whippersoo Palingo. Maparu Saguinario, Jabine Nobe, Balco, Balconaro. Ooh. Ho, ho, ho! ho, ho, ho. Chubu de jiffy flea, bazada ne, be bleef to mice. Yeah. Cho ông già, cho bà ngược lại ông già me luôn. Con gấu lùi à Cho Hòa ngược lên nhà Noel luôn Bây giờ em sợ là em giỡn đi <laughs> Vô nhập nhà có tiền Ờ, uh, yes Khoái, khoái oh, Chubu de jiffy flea bazada nay be bleef to mice. ah <laughs> nhà cha, cha tuyết. À <laughs> And Fabi Frenoy, Ibana Ishkawanj, Skeebs Sapula, huh? Mimlet, Kiarba Uchima Tissaweb, <laughs> Frina da Yankee, Ravuda, Bruce, Tidu, Wallace Growl, Sharp, West Base, Ho! Xong, giờ tới bà vợ đó. Này, lại đây chào một cách vui vẻ Oh. and Frothy see Xin quà ông chứ tên. Oh, Buma, Samzomog. Oh, oh, Bondi. oh. Xin quà ông. And Sensidi, Zombo. Larn. Oh. Sao không có quà? Nói gì? Nói về quà cáp vậy? Ở đi luôn rồi. Hmm coi như lỗ rồi cho mà không lấy lại được ăn chắc trân trọng đi kiếm tiền đi tiếp thôi chạy những con vợ giờ này mới level hai nấu ăn thôi đó hỏi sao ra cái hai ờ, cái khu này tôi nghĩ khu này sẽ dễ kiếm tiền hơn này chỗ nào ra lại thế giới thôi cái cơm đi này của tôi đâu có cao đâu đây nè thôi chắc đi quá đi tiếp sao nó cái nút nào để mình đi tiếp ta để về nhà đó chọn sai lầm gặp mình là con sim nữ <laughs> ừ, ừ, ừ. Yeah, yeah. luôn. đi chỗ khác đi. cũng vô đó luôn mình cái nhà khác không thể nào mà xui về được đây qua nhà này tay mà không có guitar tay đúng rồi vừa đàn vừa hát Luva <laughs> Cái hát của mình dở. Cười vô mặt tôi đi. Chó đẻ. Đây. Chụp hình tôi luôn giỡn. Tiền tiền. Ừ. Anh chụp đâu. Julie. để cho nó lên ờ, ba uh, sao rồi mình nghĩ được rồi ca chơi vô đây được cũng gần một giờ rồi rồi ờ, chúng bánh hả Giờ nó nói chuyện sao nó không cho tiền đàn tới chết rồi đĩa chơi mày Rồi mày cho tiền vậy đưa tiền bắt đầu cái sao nó mới nhảy tiền không bao nhiêu á chủ yếu là cái này nè lên sao như ông này lâu già hơn bà vợ đó bà vợ cả khúc rồi em này sẽ sống lâu hơn Gán lên, gán lên Hả? À. Ủa bị á? À sao? Như vật nổi tiếng à. Để đi vệ sinh Order món gì đó ngon ngon Ăn xong ra đặt tiếp Con ờ, à. ờ. không ăn ờ. Chụp hình tôi kìa <laughs> Bà sao bà sao Thành người nói tiếng này Skip Shot Thôi về Thành nói tiếng rồi, về Cho nó còn nói chuyện với mấy thằng này nữa về về ngủ nghỉ rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video ha anh em nào mà coi lại bên uh, youtube á, nhớ like subscribe kênh chúng tôi nha ok bye bye